Cho nên đành phải đắc tội Sư huynh theo đệ về đi Ta quyết không về Sư huynh à, Mời bên này Đa tạ Đạo dạ. trưởng, xin chào Tôi là Trương Tam, đến từ Hồ Nam Tôi muốn gặp Bạch Đạo Nhân Bạch Đạo Nhân thường ngày ở đây Nhưng hôm nay, ông ấy đi vân du rồi Đi rồi sao? Ông ấy đi đâu? Ông có biết không? Ông ấy đi đâu ta không biết Chừng nào về cũng không biết Ông ấy đi vân du tứ hải rồi Vậy làm phiền đạo trưởng Chừng nào bạch đạo trưởng về xin nhắc với ông ấy một tiếng Tôi đang ở Thùy Đức Phúc Tại Kinh Thành Sư phụ huynh tôi là Đỗ à. Đẩu Tinh Chính huynh à, ấy kêu tôi đến gặp ông Được rồi cáo từ à, Đi thông thả Trường thiếu gia kim tối đã chuẩn bị xong rồi Thiếu gia ăn chưa ờ, ờ, Vẫn chưa à? Ờ. Tôi dắt thiếu gia đến nhà bếp ăn đi thôi Được rồi để tôi cầm cho cho hỏi gần đây có nhà xí hay không ờ, Ở bên kia <laughs> ừ, Đa tạ xin đa tạ ờ, Làm phiền bà đem thứ này vào phòng của tôi Tôi tên là Trương Tam Biểu ờ, ca, Quynh đi đâu vậy? Để tìm Quynh cả buổi trời à, rồi dạ, dạ. Mợ <gasps> Sao mợ không nói sớm Ờ, xin đừng, xin đừng trách cháu Xin đừng trách cháu Cháu có mắt không trồng Cháu có mắt mà không biết thái sơn Cháu... Không sao, đã lâu không gặp ta Ta đã già hơn nhiều rồi Dĩ nhiên cháu không nhận ra Không già, không già đâu Mợ không già một chút nào mà là cháu già Cháu già tới nổi hoa mắt Thôi được, mợ không giận đâu Mợ bưng cơm cho cháu một lần cũng chẳng sao Thôi khỏi, khỏi để cháu mà à? Trương Tạp cho đến Thủy Đức Phục Học y thì phải tuân theo phép tắc ở Thủy Đức Phúc Dạ Tới bữa phải về ăn cơm Nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy nói trước và được ta đồng ý Dân ờ, Còn những phép tắc khác Sáng sớm mai cháu ra đại sảnh để nghe ta dạy Dạ thưa mợ Đi thôi Dạ Này Nhà sĩ ở bên kia 没了，hết 了，hết 呀。 Bây giờ cuộc sống của muội rất đầy đủ Lão gia dạy muội thử rượu, pha rượu muội còn biết bán rượu Và còn nữa Nhật đồng dạy muội rất nhiều chữ Còn dạy muội biết rất nhiều thứ muội cũng rất nhớ Quynh Không biết là Quynh ở Kinh Thành thế nào rồi Không được, không được rồi Sao mình có thể làm cho Quynh ấy bị phân tâm Không thể để Quynh ấy lo cho mình được Bánh bao thịt đi Ông chủ bao nhiêu tiền ờ, dạ. Hai xu ờ, Cầm lấy Đi theo ta Buông ta ra bắt cóc Buông ta ra Đứng lại Buông ta ra Đứng lại Chạy trước đi Đừng lo chuyện bao đồng Ta cứ lo đó Đi thôi Tam Chào mợ Đêm qua cháu đi đâu vậy Cháu Cháu đâu có đi đâu đâu Trương Tam Cháu đã đến Thủy Đức Phúc rồi Thì phải tuân theo phép tắc của Thủy Đức Phúc Trương Tam Sau này cháu không được ra ngoài tự tiện vào ban đêm Không được tự tiện kết giao bạn hữu Không được ngủ trễ Phải dậy sớm Mỗi ngày phải quét sân dọn dẹp vệ sinh Tiếp bệnh nhân bào chế thuốc, đổi thuốc Không được sơ suất Cháu có biết không hả? <sighs> Biết rồi ạ à. Trương Tam à. Chẳng có một chút phép tắc gì hết từ nay về sau, nếu còn vi phạm phép tắc của Thủy Đức Phúc, thêm như lời cha cháu thư, cháu chẳng những không thể đi ra ngoài nửa bước, mà còn không thể học y, chỉ làm việc nặng nhọc ở phía sau. Cháu có hiểu hay không hả? Cha cháu nói như vậy sao ạ à? Tự xem thư đi Đứa con này tuy có năng khiếu võ thuật Từ nhỏ đã học võ Sức khỏe trí tuệ hơn người Nhưng cũng rất là nghịch ngợm sau này mở phải dạy cho kỹ Đừng nên buông lỏng Nếu nó không nghe lời thì đừng cho nó học y Phạt nó làm việc nặng nhọc Nếu không nghe thì cứ bảo nó về kết hôn với Thái Liên Con đã xem lời của cha con chưa mở à, Trương Tam đã biết lỗi rồi Sáng sớm ngày mai con sẽ cùng mọi người lạc việc ừ, Biết lỗi thì tốt, sau này nhớ xin năng làm việc nhé Dân Trương Tam Quynh làm sao vậy Muội biết rồi Mẹ muội lại la Quynh rồi Thật ra Thật ra thì mẹ muội có vẻ rất là nghiêm khắc Nhưng thật sự rất yêu thương Quynh Quynh đừng có hiểu lầm nha Ta biết Ta biết rồi mà Là ngươi Chính là ta Ta thấy ngươi nên đợi thương thế khỏi hẳn rồi mới đổ sức với ta thì cũng không muộn đâu Hay cho tên giặc hái hoa nhà ngươi còn dám buông lời ngông cuồng Ta nói cho ngươi biết Không thả người thiếu nữ đó ra ta bắt ngươi đi báo quan đi. Dừng tay người hảo hán hiểu lầm rồi Toàn là hiểu lầm hết rồi Hiểu lầm về cái gì Thế này nha Người đi theo ta Người sẽ hiểu tất cả Xin mời Cô ta mắc chứng điên cuồng khi phát bệnh Chuyên đi dụ dỗ những người đàn ông dạ, trẻ tuổi dạ, Sau đó gây tổn thương cho họ Cho nên không thể để cho cô ấy đi ra ngoài được ờ. dạ, à, Thì ra là như vậy Cô ấy vốn là bà con xa của ta Ta được người nhà cô ấy nhờ cậy chăm sóc cô ấy Ai ngờ tối đêm qua nhân lúc không ai canh gác Cô ấy bỏ chạy ra ngoài Ta phải đành nhờ Đức Lộc và Đức Thành đuổi theo để bắt cô ấy về Vì vậy mới làm cho ngươi hiểu lầm đó Nếu đó là hiểu lầm thì không sao Ta thật lấy làm tiếc Không có gì đâu Ta vẫn chưa biết tên họ của anh hùng Tại hạ là Trương Tam Ta thấy người y thuật cao minh Không biết là học y từ đâu Nói ra thật xấu hổ Bây giờ ta đang học y thuật tại nhà mở của ta ở Thủy Đức Phúc Thủy Đức Phúc à Hèn chi y thuật lại giỏi như vậy <laughs> Hôm đó cũng nhờ có ngươi Quả cách sáu không đáng nhắc tới đâu từ lục gia bệnh của ấy rất là nghiêm trọng Vậy này chính là lão trung y của thiên dân đường Hân hạnh hân hạnh tôi mới đến đây để khám bệnh cho cô ấy Từ lục gia hai vị tôi cáo từ trước nha Không tiễn Lục gia Tôi cũng không có chuyện gì Tôi về trước đây Sau này gặp lại Hai vị Hôm sau chúng ta lại trao dồi võ nghệ nhé Hôm sau gặp lại Đúng là anh hùng xuất thiếu niên Tiểu ca à. Tiểu ca Nhanh lên Ở phía trước có rất nhiều à. người dân bị nạn Mọi người đang bận à. rộn Quynh mau ra giúp đỡ đi Mau lên đi mà Có thật không đó Thật mà Ở phía trước đó Nhanh lên đi Đi nào ờ, Nhanh lên Được rồi ở đâu Ngay ở đây Nhanh lên đi Được được được rồi Thế nào muội không nói sai chứ Chắc chắn là Miêu Ca sẽ trở thành một vị đại phu tốt bụng Xem này Vừa nghe nói là có bệnh nhân thì vội vàng chạy tới Lần này Quỳnh thua rồi Ta thua rồi Tiểu tử thối Biểu ca, biểu ca Đừng đi mà, làm gì vậy, làm cái gì vậy Mũi nói cho Quỳnh biết Làm gì thế đây, đây là món điểm tâm mẹ muội thích ăn nhất. Muội đã mua cho Quynh rồi. Sáng sớm ngày mai muội đem cái này ra dân cho mẹ để cho mẹ vui. Bảo đảm là sau này muội sẽ thương Quynh, dạy hết bản lĩnh cho Quynh đó. Tiểu nhà đầu đa tạ. Biểu muội à. Đa tạ biểu muội. Ta về trước đây. Biểu ca đừng đi. Biểu muội à. Cái gì vậy Tiền Tiền điểm tâm Điểm tâm mà cũng đòi tiền nữa sao <laughs> Mũi tốn tiền để mua mà Đương nhiên là phải đòi tiền chứ Biểu mũi tốt Biểu mũi à Biểu mũi Biểu ca Tiền Được rồi Tiền Đây Nhìn phía sau ờ, Được rồi, được rồi, hãy nhìn phía sau đi, nhìn phía sau đi Biểu ca Đi rồi, đúng là làm ơn bác quán Lần này thì muội thua rồi Muốn kiếm một chút bạc Ai ngờ bị lỗ vốn Nói gì vậy, ta đi đi Ở đây mọi thứ rất tốt Cha mẹ đừng lo gì hết Thái Liên có khỏe không? Mong rằng cô ấy có thể sống trong thế giới tốt đẹp à, Không được, không được rồi viết nghe rợn da gà quá Ngon lắm Hèn chi mợ thích ăn Biểu ca ừ, Biểu ca Dậy đi Biểu ca Dậy đi Biểu ca Dậy đi Mẹ kêu Quynh đó biểu ca Mẹ kêu Quynh đó biểu ca dậy đi mà Thưa mợ, mẹ Mau ăn cơm đi Ăn sáng xong thì đi làm việc Hộp điểm tâm hôm ừ. qua ừ, mũi đưa ừ, cho Quynh đâu Chắc là ăn hết mất rồi Cái gì Sao như vậy chứ Ai kêu Quynh ăn chứ Tức chết đi được Bà lão à Tôi xong khói cho bà đây à, à. Bà có đỡ chút chưa Thế này nha Tôi xoa bóp cho bà à? À. Bà chịu đựng một chút đi Trung Quỳ Trung Quỳ Xuân Quý Ở bên đó có người bệnh Bệnh rất nặng Đi xem thử đi Ở đâu Ở trong nhà đó Bà ấy cũng chưa đến lúc uống thuốc mà Đệ à Xuân Quý Người ta bị bệnh rất nặng Ta không biết cho thuốc Để mau vào thử xem đi Biểu ca ở đây toàn là người bệnh nặng Đừng có dội Lát nữa để kêu mẹ đến xem Đại nương Tất cả tôi đều đã sắp xếp rồi Hãy yên tâm đi Trương Tam ờ. Cháu đến đấy để xem thử đi Mở ạ, bệnh của bà ta Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi Không thể trị được bệnh cho bà ta Bây giờ chuyện chúng ta có thể làm Là cho ờ. bà ta đi được nhẹ nhàng êm ái Đi đi Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Ta cầu xin ngươi tốt lòng từ bi Ta Ta đã đuối sức lắm rồi Ngươi đem cơm vào cho ta đi Đúc ta ăn đi Ta cầu xin ngươi đó Ta xin ngươi mà Ta chỉ ăn mấy miếng thôi Cậu xin ngươi mà hết sức rồi Tiểu huynh đệ ta khó chịu quá Ta xin ngươi cho ta ăn mấy miếng thôi Ta khó chịu quá Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ yêu quái Đức Thành Đức Thành Theo ta ra ngoài Đức Thành Ta xem thử người có sao không Ta đã nói rồi Sao ông lại bị bà điên này gạt chứ để làm sao mà biết Để thấy là cô ta tội nghiệp Cô ta nói là bị bệnh nặng Cứ rên rỉ hoài Còn nói là khó chịu lắm Bởi vậy để mới vào trong đó để nghĩ thử xem Cô ta bị bệnh nặng cứ sân sĩ hoài Làm sao mà ăn cơm được Cô ta kêu ngươi vào đút cơm ăn à Rõ ràng là mượn cớ lừa gạt thôi Để làm sao có thể đề phòng được Nhưng mà sao cô ta lại bị bệnh này vậy Người hỏi ta làm sao mà ta biết Đúng rồi Hình như là có người nói là bị cú sốc gì đó Nghĩ quẩn trở nên điên điên khùng khùng Thật là đáng thương quá Đáng thương thật đấy Người nói sao à, Đáng thương à người bị cô ta bóp cổ chết mới là đáng thương đó ừ, à, Đức Thành à, à Sao lại như vậy chứ Tôi làm sao mà biết Nào đi Bà ta suốt đời chẳng chồng con gì Chẳng có người thân Ở bên chủ nhân cả đời Nhưng bà ta chưa bao giờ keo kiệt Thường lấy tiền của mình giúp người nghèo Đáng tiếc là sau khi bà ta cũng bị bệnh Trong người không có đồng xu nào Người chủ vô lương tâm đuổi bà ta ra ngoài May mà có mợ của cậu Chẳng những không lấy đồng xu nào Mà lại còn nhận bà ta Cố gắng chữa trị coi như là bà ta Cũng ra đi được nhẹ nhàng Mợ của cậu là một người thích hành thiện Chẳng chấp nhất nhiều tiền hay là ít tiền Đúng là một người tốt đó Đúng vậy À? Mợ à? Xuân Hoa Xuân Quý Mọi người làm việc đi Con đi trước đi <laughs> Thì ra kẻ ngu dễ dạy mời dùng trà Được Từ lục gia đến đây không biết có chuyện gì Mạo muội đến quấy rầy xin tha lỗi mời ngồi Được Từ lục gia có chuyện gì xin cứ nói thẳng Tôi dạ, muốn hỏi Thủy Đức Phúc có phương thuốc nào trị được bệnh điên hay không ạ à? Bệnh điên à ờ, Đúng vậy Có một phương thuốc cháu hãy thử xem sao Vậy thì tốt quá Lần này phải làm phiền bà rồi Yên tâm Hôm nay sẽ đưa đến quý phủ Xin đa tả Xin được khách sáo Vậy thì ta không quấy rầy nữa Cáo từ Vậy được Tiễn ông À đúng rồi ờ, Trương Tam dạo này có khỏe không ạ à? Nó Nó rất khỏe Thế ông có quen với nó sao chỉ gặp hai lần thôi À được rồi tôi cáo từ Xin mời Trương Tam Từ lục gia Trương Tam à Xem ra đúng là người có thể học được y thuật thật sự Cố gắng đi theo mợ ngươi học y Bà ấy là danh y hiếm có ở trong kinh thành đó <laughs> Đa tạ khích lệ Đúng rồi Ở Kinh Thành có chuyện gì cần tôi giúp đỡ Chỉ cần ngươi nói Được được ạ à. Vậy ta đi trước đây nha Được ạ à, đi thông thả Hôm nay chúng ta học lễ nghi, y thế Có câu, ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng Chúng ta đi thì phải có tướng đi Đó không chỉ là vấn đề đẹp bên ngoài hay không Mà còn liên quan đến sức khỏe của chúng ta Mọi người có hiểu hay không hả Dĩ nhiên là hiểu rồi Vậy được Bây giờ mọi người đi vài bước cho tôi xem thử Cô đi đi Cô đi đi Để tôi thử xem Đi đẹp lắm Còn cô nữa Ôi đi đẹp lắm Đẹp lắm Để tôi thử nữa còn cô nữa Thái Liên à Cô cũng đi thử đi Đúng rồi tôi không đi được đâu Đi thử xem mà Đi thử đi mà Thành Thái Liên tỷ Tôi thấy cô mặc hoàng bào cũng không giống hoàng đế vậy thường ngày tôi đi hay lắm Kêu tôi đi tôi cũng không biết đi Mọi thứ cứ từ từ đi Các cô đi trước đi Thanh Thái Liên hãy đi theo tôi Nào chúng ta tập luyện trước đi nào Thái Liên Cô thay bộ quần áo này đi Cô kêu tôi mặc bộ này vào sao Đúng rồi không được đâu thật ngại quá Có gì mà ngại chứ Thay vào đi mà Thật không Vậy thì được để tôi thử xem sao Nhớt đông à cô ra đây à. Cô ra đây xem đi nào Đúng là người đẹp gì lụa Lúa tốt gì phân Thái Liên à, à Cô thật là xinh đẹp Đâu có Cô cứ cười tôi quay, Nào Đi ra xem thử nào à? Cẩn thận Thái Liên Bây giờ tôi nói cho cô mấy kiểu quan trọng khi đi đứng nha Cô phải nhớ rõ đó Khi đi không phải thẳng Người mới có tinh thần Ngực hướng về phía trước Người mới có thông thái Hai mắt nhìn thẳng Hai vai thả lỏng tự nhiên Bước đi đừng có lớn quá Và cũng đừng có nhỏ quá Thái Liên à Đi theo lời tôi nói cho tôi xem thử nào Nào cứ đi đi Đi đi mà Thái Liên, bước đi của cô đúng quá <laughs> Đừng có gạt tôi, Nhược Đồng à Đi như vậy thật là khổ Tôi phải đi theo kiểu của tôi thôi <laughs> Thái Điền, tôi nói cho cô biết, thích cái đẹp là bản tính của phụ nữ, cũng là quyền lợi của phụ nữ. Tôi phải cho họ nhìn cô bằng đôi mắt khác đó. Đúng rồi, có lý đó. Chúng ta đi thêm vài lần nữa có được không? Được rồi. Thái đi trước cho tôi xem thử nào Kệ tôi Thông thả đã Bước đi lớn quá Đúng vậy chậm chậm thôi Chậm chậm đi nào Đỡ hơn nhiều rồi Này mọi người xem kìa là ai vậy Là ai vậy Cô nương đó là ai vậy Ui đẹp quá Thấy liên tỷ thật là đẹp Hơn cả quần áo rồi khác hẳn đó Đúng vậy tôi nhận không xa thật là đẹp Đúng là khác hẳn Đi lại đẹp hơn nhiều nữa rồi Xem kìa có phải không Mọi người có thấy không tư thế đi đẹp thì sẽ tạo ra thay đổi cho nên cần phải để ý vẻ ngoài với tư thế của mình đó là điều rất là quan trọng tôi phải nhắc nhở cho mọi người lúc nãy mọi người cười thái liên nhưng mà thái liên không hề chấp nhất cho nên mọi người phải học hỏi tấm lòng rộng lượng của cô ấy đó cũng là mỹ đức của người phụ nữ mới của chúng ta Trương Thư Gia, Thư Gia đến rồi Mời vào trong Được rồi À? À? Lục gia, Lục gia, ngày à, qua đem thuốc mà cũng do người đích thân đi Lục gia thật khách sáo quá rồi, thuốc ờ, đi ạ à. Đa tạ, nấu theo đơn thuốc đi, được rồi, tôi đi cay Được rồi, ngươi có sẵn hay không? Ta, ta rảnh chứ Ngươi đi theo ta, Đức Thành với Đức Lộc muốn gặp ngươi Được rồi thân thủ Trương Tạc Y thuật nói xương ngươi học được ở đâu vậy Lục gia ông quên mất rồi à Sư phụ của tôi là Đỗ Tiền Bối Theo ta biết Đỗ tiền bối không giỏi nghề này Sư phụ tôi để lại một quyển sách cổ Tôi tin rằng đó là thuật nói xương bạch mi đại nhân Truyền lại cho đời sau Tôi thấy hay nên lén lén đọc một chút Không ngờ ngươi có tài bẩm sinh hơn người Ngươi xem một quyển sách thì đã giỏi y thuật nói xương rồi Cứ nên tưởng tượng sau này ngươi sẽ thành công Đâu có đâu Ôi, tôi đi lâu quá rồi Tôi phải về thôi Cáo từ nhá, tôi đi đi. Ta thấy Trương Tam bẩm sinh hơn người Sau này chắc chắn là sẽ giỏi hơn ta Tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng đi Liễu ca, đúng là Huynh tiến bộ thần tốc Xem ra sau này Huynh sẽ trở thành một vị đại phu tinh thông y thuật Để có biết không Xuân Quý Từ đó đến nay Nếu không có mợ dạy dỗ Ta đâu có thể tiến bộ được như vậy Có đúng không hả <laughs> Mợ dạy ta cách bào chế thuốc Nào là phối hợp thuốc Và ta rất biết ơn mợ Thế nào, thay đổi nhiều lắm có phải không? Ta đã nói rồi, nắm đấm có thể xây dựng được sự nghiệp mà Sư Huynh à, Huynh này làm chuyện xấu xa gì rồi có phải không? Đây gọi là thay đầu đối mặt, để có biết không? Ta không còn là kẻ trước kia, cứ bị sư phụ trách mắng Bị các sư đệ coi thường nữa Bây giờ ta có một đám huynh đệ đi theo có ăn có uống Thật là sung sướng và thoải mái Sư huynh à, huynh có biết không Nếu mà sư phụ thấy huynh như thế này Người sẽ buồn lòng lắm đó Buồn lòng à, ta cảm thấy rất tốt Đi thôi Để xem Bây giờ ta cũng có tiền trả cho đệ rồi Sau này nếu đệ cần tiền thì cứ kiếm ta Không sao đâu Sư huynh à, huynh theo đệ vào đảo quán đi Đức Lộc nghe lời của ta đi Ở lại với ta Huynh để chúng ta cùng hưởng vinh qua phú quý mà Sư Quynh Quynh đã sa ngã rồi Theo đệ về đạo quán để gặp sư phụ đi Đừng ép ta ra tay sau này có gặp lại Trả tiền cho ngươi đây Giang Nam vốn là nơi giàu có Không ngờ gần đây Cư dân Tố Chương nói là Thổ phỉ hoành hành, sơn tặc cướp bóc quan lại địa phương tham ô bóc lột Đến mỗi trăm họ không sống được Cửu oán vang rền Dương đại nhân có thật Dạo này tình hình Giang Nam nộp thuế cho triều đình thế nào rồi Bẩm Thái Hậu Từng năm ít dần đi Tại sao lại có lẽ như vậy chứ Xem ra Không trừng trị Giang Nam không được rồi các vị đại thần Ai có thể gánh vác trách nhiệm đến Giang Nam thu thuế để bổ sung vào quốc khố Chi trả lương cho binh lính đi Thế nào Ai cũng im lặng Đang lúc triều đình cần dùng người Thì các người là đại thần trong triều vậy mà đều rút lui Có lý lẽ nào như vậy chứ Thôi đi Đại thần cũng như vậy Giang Sơn cũng như vậy Thôi được rồi Lui ra ngoài hết đi Vinh vương gia Có thật Khanh ở lại Ta có chuyện muốn nói Vinh vương Gia Ngươi đã thấy rồi đó Những đại thần này là những kẻ vô dụng Ngươi phải đành vất giả một chuyến Lãnh chỉ đến Giang Nam hoàn thành nhiệm vụ này Ngươi nên chọn thị vệ có võ công cao cường Trong cung để đi theo bảo vệ Dân vâng. Thì ra là một giấc mơ Xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé Hôm nay là cuối tuần mình sẽ chia sẻ với cả nhà một câu chuyện về à, trồng cải à, xà lách à, Và câu chuyện này là câu chuyện cười để giúp cả nhà vui trong à, dịp cuối tuần này nhé Đó là câu chuyện về à, tù nhân giúp à, vợ chồng xà lách đây là câu chuyện như thế nào mời cả nhà cùng theo dõi nhé và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem nhé một à, tù nhân nhận được lá thư của vợ em định sẽ trồng một vài cây rau sau vườn theo anh thì khi nào thích hợp để trồng chúng người tù biết rằng cai tù đều đọc được tất cả những cái thư lá thư mà à, gửi ra gửi vào trong tù anh ta bèn trả lời với vợ như thế này cho dù em làm gì cũng được cũng nhớ chớ có đụng vào cái mảnh vườn sao nhé chỗ đó anh đã giấu tất cả những món đồ chôm được và một tuần sau anh ta lại nhận được một lá thư khác của vợ anh sẽ không tin được những chuyện đã xảy ra ở nhà mình đâu có mấy người tới nhà ta với à, cuốc xẻng và họ đã bới tung cả cái khu vườn à, sau nhà của chúng ta lên ba anh ba anh chàng bèn viết thư hồi âm em yêu vương tược đã được cài xế xong đây chính là thời gian thích hợp để em trồng cây đấy tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ với cả nhà thêm một câu chuyện nữa đó là đưa nhầm bò đực lại nói về trương phi quan vũ trương phi triệu vân đều là ba danh tướng nước thục cả ba luôn luôn càng cựa về tài năng của nhau tao giỏi nhất tao mới giỏi nhất Triệu Vân Nhà tao có nhiều muối iốt nên tao mới là người thông minh nhất Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn lưu bị nhờ khổng minh Quân sư thông minh nhất thiên hạ Hãy nghĩ dùm ta một cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất Với IQ của mình Khổng minh đã nghĩ ra cuộc thi vắt sữa bò cho ba danh tướng tranh tài Ba con bò được vắt ra Hoàng Vũ Hy Hục vắt được 4 lít Triệu Vân cũng hy học nhưng do chưa quen là tập tạ nên chỉ được 4 lít. Còn Trương Phi tài to nhất, bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít. Đến khi à, trao giải, à, Quang Vũ và Triệu Vân té ngửa khi thấy à, Trương Phi đoạt giải nhất. Quang Vũ, Triệu Vân, chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần người khác à một lít mà vô địch là sao lưu bị từ tốn đáp nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng trương phi mà đến đây phần chia sẻ của video này xin được khép lại hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé chúc cả nhà chúc các bạn một ngày uh, cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc bên người thân yêu của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nếu cảm thấy hay hãy cho mình một like và uh, comment phía bên dưới về những um, điều mà các bạn đang suy nghĩ nhé và hãy đăng ký để ủng hộ kênh để cập nhật những video mới à, khi mà chúng tôi up lên nhé một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ hẹn gặp lại ở video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều